tỉnh Bình Dương. Chủ đầu tư An Lạc Việt Land chuẩn bị công bố ra thị trường dự án Thanh Long Central City ngay khu công nghiệp và đô thị Bào Bàng, Bình Dương. Dự án này sở hữu phố chợ đêm Thanh Long, Nai Market, phong cách Thái Lan. Theo chủ đầu tư, đây là dự án khu đô thị thương mại dịch vụ sở hữu phố chợ đêm phong cách Thái Lan đầu tiên tại phía Bắc Bình Dương. Sự xuất hiện của Thanh Long Nai Market để đáp ứng nhu cầu mua sắm, vui chơi của cộng đồng dân cư sống tại dự án và lân cận. Chợ đêm tại Bangkok từ lâu đã nổi tiếng như một nét đặc trưng trong văn hóa sinh hoạt cộng đồng của Thái Lan. Đây không chỉ là nơi mua bán hàng hóa mà còn là thiên đường ẩm thực, địa điểm giải trí tụ họp với các hoạt động náo nhiệt, nhịp sống hiện đại, xàm ức, nhộn nhịp ở Thái Lan đã khơi gợi ý tưởng đưa phong cách chợ đêm tới trung tâm huyện Bào Bàng, Bình Dương. Đó làm nổi bật tính khác biệt của phố chợ đêm này. Chủ đầu tư quyết định áp dụng lối thiết kế giao hòa nét đẹp văn hóa Việt và tinh hoa kiến trúc hiện đại. Thiết kế cổng chợ hình mái vòm với hàng ngàn chiếc nón lá thể hiện sức mạnh cho sự đoàn kết, tinh thần của toàn dân tộc Việt Nam. Thân Long Nai Market có quy mô hơn 3.100 m2 nằm tại phân khu Dragon City đắt giá nhất của dự án Thăng Long Central City. Sở hữu hai mặt tiền đại lộ Thăng Long và đại lộ Đại Việt có lộ giới 25m. Phố chợ đêm tọa lạc ngay lõi trung tâm tổ hợp tiện ích đắt giá của Thăng Long Central City gồm trung tâm thương mại Thăng Long Central Mail, trung tâm thể thao đa năng Thăng Long Sports Center, công viên Thăng Long Garden, hồ sen sinh thái Vai trường nhạc nước Phố ẩm thực Lot Food Center Hệ thống trường học Bệnh viện Mọi nhu cầu mua sắm, vui chơi giải trí của cư dân đều đáp ứng trong ngưỡng cửa Mang phong cách đặc trưng từ chợ đêm Bangkok Thăng Long Nai kịch, Có đầy đủ loại hình kinh doanh Khu mua sắm đa dạng mặt hàng Hội chợ ẩm thực Khu sống ảo Vui chơi giải trí Khu vực sân khấu âm nhạc cùng với các sự kiện ngày hội mua sắm, biểu diễn, nghệ thuật. Khách đến đây không chỉ mua sắm, ăn uống mà còn được hòa mình vào âm nhạc sôi động ngay ngoài trời. Khi hoàn thành, phố chợ đêm này sẽ trở thành điểm vui chơi mới lạ và thú vị cho người dân và du khách khi tới Bầu Bàng, Bình Dương. Chia sẻ về việc chấp nhận chi ngân sách lớn để xây dựng Thăng Long Nam minh Kịch và hệ thống tiện ích đất đó đại diện An Lạc Việt Glen cho biết muốn giúp cư dân Thăng Long Central City tận hưởng những giá trị tốt nhất. Chúng tôi dành nhiều tâm huyết và chi phí để phát triển không gian sống và tiện ích để mỗi ngày đều ý nghĩa tràn ngập yêu thương. Vị này cho biết, Thăng Long Central City tọa lạc tại trung tâm khu công nghiệp đô thị Bào Bàng, trung tâm thị trấn Lo Yên, huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương. Vị trí cửa ngõ phía Bắc, thủ phủ công nghiệp, kết nối giao thông thuận lợi đi thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Phước, các tỉnh Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, Campuchia giúp dự án thu hút nhà đầu tư. Dự án cung cấp cho thị trường hơn 1.000 sản phẩm đa dạng loại hình, shop house, văn phòng cho thơ và đất nền xây dựng nhà phố, biệt thự. Sắp tới, Số đầu tư sẽ giới thiệu ra thị trường dòng sản phẩm shop house, trục đại lộ Đại Việt và đất nền xây nhà phố liền cờ tại khu Garden Home